Da trắng như trứng gà bóc, không đen trở lại, nhiều tắm với bột đậu đỏ. Để có một làn da trắng mịn bền vững lại tiết kiệm chi phí tối đa, bạn chỉ cần thực hiện phương pháp dưới đây là đủ. Bạn tự ti về làn da ngăm đen của mình, cảm thấy bất lực vì đã bôi rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau mà vẫn không cải thiện được chút nào. Đừng quá lo lắng, hãy thử áp dụng ngay bí quyết dưới đây, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt cho mà xem. Nguyên liệu cần chuẩn bị Bột cám gạo, bột đậu đỏ, sữa tươi không đường, chanh tươi, đường nâu hay trắng đều được, mật ong. Cách thực hiện, bước 1 tẩy da chết 2 lần một tuần. Bạn trộn một chén đường với một thìa cà phê mật ong, vắt thêm nước cốt chanh vào sao cho đường không bị tan hết mà vẫn còn ở dạng hạt li ti. Làm ướt người với nước ấm trước để lỗ chân lông giãn ra, loại bỏ hết đất ghét bám trên người. Tiếp đến, bạn xoa đều hỗn hợp lên, massage kỹ khắp cơ thể, tập trung nhiều ở vùng da chai dần thâm sạm như đầu gối, khuỷu tay, nách, mông.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 vitamin, làm giảm các sắc tố gây sạm, dưỡng da trắng sáng một cách an toàn. Thêm vào đó, khi được kết hợp với sữa tươi, làn da sẽ được cung cấp độ ẩm cần thiết, không bị khô hay bong chóc mà luôn mềm mại và căng khỏe. Chú ý, bôi kem chống nắng và che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài. Chúc bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, da trắng như trứng gà bóc, không nên trở lại nhờ tắm với bột đậu đỏ da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nắm lá tía tô. Thay vì bôi kem suốt ngày mà hiệu quả chẳng ăn thua là mấy, thì bạn hãy tắm với lá tía tô như thế này nhé. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có làn da trắng mịn hoàn hảo, do đó bạn đừng vội tự ti với nước da ngăm đen, sạm màu của mình, mà hãy thay đổi chúng bằng cách chăm sóc đơn giản như hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nắm rau tía tô, một thìa muối trắng, một quả chanh tươi. Cách thực hiện Đầu tiên, bạn rửa sạch rau tía tô để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài, rồi cho vào nồi đun cùng một thìa muối. Đến khi sôi, bạn để thêm 5 phút nữa cho tình chất tiết hết ra, rồi mới tắt bếp. Đợi nguội bớt thì vắt chanh vào, cho cả vỏ nữa nhé. Cách tắm trắng với lá tía tô Bạn làm mềm da với nước ấm trước, giúp làm thoáng lỗ chân lông, tẩy sạch ghét trên người, tăng nhân gây cản trở dưỡng chất thấm sâu. Tiếp đó, bạn trà đều miếng chanh lên vùng da chai dần, thâm sạm nhiều khử tay, đầu gối, mông, nách. Điều này sẽ giúp làn da trắng đều màu hơn rất nhiều đấy. Vớt lá tía tô chả khắp người trong khoảng 10 phút, nhúng khăn sạch vào nước rau, xoa đều lên, thực hiện quá trình ủ trắng 5 phút nữa rồi tắm lại với nước, thực hiện 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng lên bật tông như thế này. Công dụng Rau tía tô được coi là thảo dược trong đông y, chúng có tác dụng cải thiện sắc tố melanin gây đến sạm cho da, dưỡng trắng an toàn. Ngoài ra tắm theo phương pháp này còn giúp da đào thải hết độc tố bên trong. Do đó bạn sẽ không chỉ hài lòng về ngoại hình mới mà còn cảm thấy cơ thể khỏe da, sảng khoái bụi phần. Chúng kích thích tái tạo tế bào mới, đẩy lùi sự mệt mỏi trong người ra ngoài tương tự với hình thức sông hơi vậy. Với một nắm rau rẻ bèo được bán đầy ngoài chợ và công thức thực hiện cũng rất đơn giản, tại sao bạn không hãy tranh thủ làm luôn hôm nay nhỉ? Bạn vừa xem xong video, da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nằm lá tía tô. Chỉ mất 4 đến 6 lần tắm bột cám gạo mà da nàng lự sinh trưởng y đã trắng bút bất ngờ. Sau khoảng 4 đến 6 lần tắm như vậy thì mình đã cảm nhận được sự thay đổi của làn da, trắng sáng mịn màng và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Từng chán nản vì làn da vừa đen vừa thiếu sức sống. Sinh sống và học tập ở Sài Gòn 3 năm, Cô nữ sinh 9X đã trải qua rất nhiều lần phải đối mặt với việc làn da cháy nắng và đen sạm. Có những lúc đứng trước gương, mình còn thấy chán nản với làn da vừa đen, vừa thiếu sức sống. Rất tự ti khi đi ra đường vì da đen mặc quần áo không được đẹp. Hà Trang chia sẻ, chỉ mất 4 đến 6 lần tắm bột cám gạo, da nàng nữ sinh trưởng Y đã trắng muốt bất ngờ. Cô nàng đã phải đến spa tắm trắng để cải thiện nhanh nhất tình trạng da đen đùa xấu xí. Tuy nhiên với phương pháp này, mặc dù giúp da trắng lên rất nhiều, nhưng lại đứng trước nguy cơ bắt nắng cao và dễ đen hơn. Hơn nữa chi phí tắm trắng quá cao khiến cho một người đang là sinh viên như cô không thể duy trì thường xuyên được. Biết đến phương pháp tắm bột cám gạo sẽ giúp da lên tông, mịn màng từ các video chia sẻ làm đẹp trên mạng xã hội. Có rất nhiều người đã dùng phương pháp này và đạt hiệu quả cao, nên cô nàng cũng thử áp dụng cho bản thân và bất ngờ chỉ sau 4 đến 6 lần tắm là da cô đã lên tông trắng sáng, không còn những vết cháy nắng đen sạm nữa. Công thức tám trắng chỉ trong tuần từ cám gạo. Tám trắng bằng bột cám gạo vừa đơn giản, lại là phương pháp dễ làm, tiết kiệm, phù hợp với tất cả mọi người. Đây là phương pháp an toàn nên những bà bầu hay các mẹ đang cho con bú cũng có thể sử dụng được. Nguyên liệu: 200g cám gạo xay nhuyễn, 350ml sữa tươi không đường, lòng trắng trứng, nước cốt chanh. Cách làm: Trộn cám gạo và sữa tươi đã chuẩn bị cùng một lòng trắng trứng và vài giọt nước cốt chanh thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa lên da và massage nhẹ nhàng từ 20 đến 30 phút rồi tắm lại với nước sạch. Bạn nên sử dụng phương pháp này một tuần từ 2 đến 3 lần để nhanh có kết quả. Sau khoảng 4 đến 6 lần tắm như vậy thì mình đã cảm nhận được sự thay đổi của làn da, trắng sáng, mịn màng và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều, Hà Trang hào hứng tiết lộ. Hiện nay cô vẫn đang sử dụng phương pháp này hàng tuần, ngoài tác dụng làm trắng da thì hỗn hợp bột cám gạo còn có khả năng tẩy tế bào chết, giúp thông thoáng lỗ chân lông và trị mụn lưng cũng rất tốt. Bạn vừa xem xong video, chỉ mất 4 đến 6 lần tắm bột cắm gạo mà da nàng nữ sinh trưởng y đã trắng muốt bất ngờ. Uống thức nước này buổi sáng bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay ốm đau bệnh tật. Uống thức nước này buổi sáng, bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay đau ốm bệnh tật. Chú ý và tránh đi nhé vì nhiều người mắc mà không hay. Uống nước lạnh Sau một buổi tối, dạ dày trống rỗng và dùng nước quá lạnh hay quá nóng cũng không tốt dễ gây các bệnh về dạ dày cũng như tiêu hóa. Đông y chỉ ra rằng khi vừa thức dậy, toàn cơ thể đang trong trạng thái co rút, uống nước lạnh vào sẽ khiến cơ bắp càng cứng, mạch máu khó lưu thông, uể oải và mệt mỏi hơn. Các nghiên cứu phương Tây cũng chỉ ra rằng nhiệt độ nước không liên quan đến hiệu quả trao đổi chất, uống nước lạnh chưa chắc khiến cơ thể phải đốt nhiều calo hơn nước nóng. Vì thế, để tận dụng toàn bộ lợi ích của việc uống nước buổi sáng, bạn nên chọn loại nước ấm ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C là tốt nhất nhé nước trái cây, đồ uống có ga. Theo Girl Stock in Smack, nhiều người có thói quen uống nước trái cây vào buổi sáng mùa hè. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm có hại. Các loại đồ uống này chủ yếu chứa axit citric, có khả năng tăng tốc độ trao đổi chất, canxi, làm giảm hàm lượng canxi trong máu, dẫn đến thiếu hụt canxi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tiêu thụ các loại đồ uống có ga, nước ngọt, trà, cà phê ngay khi thức dậy sẽ cản trở quá trình hấp thụ và tiêu hóa của dạ dày, ảnh hưởng sâu đến đường tiêu hóa. Nước muối Uống nước muối vào buổi sáng tốt cho sức khỏe là quan niệm sai lầm của nhiều người. Trong lúc ngủ, một lượng nước trong cơ thể thoát ra ngoài qua đường hô hấp, bài tiết, khiến buổi sáng khi ngủ dậy, máu trong người có xu hướng đặc hơn bình thường. Vì vậy, uống nước muối mặn chỉ làm cho miệng bạn bị khô và cơ thể mất nước hơn. Bên cạnh đó, nước muối có thể gây hại cho những người bị huyết áp cao. Bạn vừa xem xong video. Uống thức nước này buổi sáng bạn sẽ già hơn 15 năm so với tuổi và hay ốm đau bệnh tật.